kính vua cộng đoàn hôm nay để tỏ lòng biết Soda chị em thành viên hội đồng giáo sứ thân mến Chúa Giêsu đã thiết lập hội thánh để cộng tác với Ngài trong sứ vụ loan báo tin mừng. Ông bà anh chị em cũng được ủy cho để cộng tác vào sứ vụ đó trong giáo xứ chúng ta. Đó là một cái sứ vụ rất là cao cả. Vậy giờ đây tôi xin hỏi anh chị em sư phụ đòi hỏi chị em luôn sống gương mẫu lòng đạo đức ứng xử khôn ngoan biết yêu thương và chăm sóc mọi người trong địa bàn giáo sư chúng ta vậy ông bà anh chị em có sẵn sàng không nhờ Chúa chúng con xin là cộng sự yêu của cha thánh sứ Vinh anh chị em hãy luôn liên kết bên cạnh các ngài trong mọi việc khi phục vụ giáo xứ ông bà anh chị em hãy biết đặt lời chương trên từng lời cùng đồng trách nhiệm xây dựng giáo xứ và mở mang nước chúa ông bà anh chị em hãy giúp nhau vượt qua mọi bất đồng mọi chia rẽ và luôn phát huy tình đoàn kết ilmu belajar juga baru xin ban cho họ sức mạnh và ý chí kiên nhẫn để họ bền công bước thắng mọi khó khăn trở ngại và thực thi bằng được những công tác họ đảm nhận xin cho họ biết yêu mến công việc nhà chủ nhưng cũng biết làm vui lòng những người xung quanh lạy Chúa Giêsu xin Chúa tiếp nhận những người anh chị em này vào số phận đề của Chúa xin Chúa củng cố đức tin đức cậy và đức mến của họ biến họ trở nên những chiến sĩ nhiệt thành để mở mang đức Chúa và đem ơn cứu độ cho mọi người chưa xong Jesu love. Hôm nay trước mặt quý cha cũng như quý cộng đoàn dân Trung Quốc giáo sư Tân Hữu Tân Hiệp của chúng ta. Tôi long trọng xin trao gửi niềm thư qua sự ủng hộ của Đức Tổng giáo bộ Du Xe Nguyễn Năng cho tân quan từ bộ và tân quan điều hành sau giáo bộ nhiệm kỳ 2020 2024 để mà chị em xin lấy cộng đoàn chúng ta cho một ngày cảm